thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi anh đứng trên lặng trong mưa dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ một nào em trao chan thấy nhưng chỉ toàn chúa cây cô soi những phút giây ngày mà bên nhau bao ước thề em giờ đang nơi đâu có nhớ đến anh phút cho cô đơn tìm lại ký ức năm tháng bên nhau mà ta đã đắm say bao hạt mưa bên hiên làm giọt lệ rơi mãi rơi mãi không ngừng tình người tan phai như đưa tôi trên môi mà anh đâu có hay người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tan vừa tan thời em cũng đã mang về nơi xa kia giờ còn là nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây thành thùng nhìn em quay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 bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ Em đã về đây thêm một lần nữa Điều đó chỉ thấy ở trong mơ Hoa rơi nhẹ nhàng như bước chân em đi không câu từ biệt Sóng gió kề vây để tình ta phải có một ngày đoạn tiện Thương người không thương bức thư tình ta trao nay thành hoa đá Anh ở lại còn người ra đây cùng với không lụa xa hoa Em quay con dân trốn đây gió mây kéo em về nơi đây một mình ngồi lệ ước dưới cánh nghiêng nhà với trăng sương đêm lạnh hiu còn tim anh thơ